Rồi xin được ở đây chào toàn thể quý vị các bạn mình nha Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề à, liên quan tới cục nóng mà nó bị ờ, gây tiếng ồn Thì cái nguyên nhân mà cục nóng gây tiếng ồn nó có vài ba nguyên nhân lận Thì cái trường hợp mà hồi ờ, mấy hôm trước mình có thực hiện cái video để mà hướng dẫn các bạn mà cách để thay bạc đạn cho cái quạt giải nhiệt của cái của cái dàn nóng là nó đây Thì đó là một trong những cái nguyên nhân mà gây tiếng ồn Bên cạnh đó cũng có một nguyên nhân khác nữa nó cũng gây tiếng ồn không kém và nó gây cái tiếng ồn phải nói là rất là khó chịu luôn là ờ, nó liên quan tới vấn đề là ba cái chân ờ, đế cao su của cái lóc ha thì nó nằm ở đây để các bạn xem nè những cái chân đế này thì lâu ngày cái chân này nó mòn hoặc là lý do nào đó mà làm cho cái lóc cái chỗ chân này nó cọ với cái máy ha nó cọ và nó cọ độc ở chỗ này đó những cái chân như thế này lâu ngày nó bị sệ nó xẹp xuống và nó cọ với cái ton này nó gây ra cái tiếng ma sát mà hai cái kim loại nó cọ lại với nhau nó gây ra rất là khó chịu vì vậy cho nên hôm nay mình sẽ thực hiện của chủ đề hướng dẫn các bạn cái cách để mà chúng ta thay cái chân đế này đây ha ở đây mình có chuẩn bị à, thì uh, chuẩn bị à, ba uh, cái chân khác cho các bạn nha đây ba cái chân này ở đây có chuẩn bị ba cái chân luôn rồi nè ha ba cái chân có sẵn trong đây luôn thì uh, nhiệm vụ chúng ta bây giờ tháo cục nóng này ra mình đưa vô trong này làm cho nó dễ nha quý vị rồi các bạn bây giờ để mà tháo ba cái chân này ra nha thì chúng ta sẽ tháo lần lượt những cái miếng tôn như thế này nè chúng ta tháo rời ra hết tháo tất cả ra sau đó tháo một con ở đây con thứ hai nằm trong đây và con thứ ba là con này mình tháo ra mình sử dụng một cây tiếp 8 một cây tê mình tháo ra hết mình bưng nguyên cái này ra ngoài và sau đó là chúng ta lật nó xuống để mình gắn cục cao su mới vô nha quý vị ha bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo trước tiên thì mình sẽ tháo những con ốc như thế này ốc nằm đây nè ha một con đây và toàn bộ này phải tháo rời ra hết để cho nó rộng rãi thì chúng ta làm cho nó dễ đây hai bạn xem ha rồi chúng ta tháo rời đã hết sau đó chúng ta dùng một cái cây ờ, chìa khóa cũng được rồi chúng ta dùng một cái cây à, tiếp 8 cũng được ha tùy theo có những cái con ốc với tiếp 10 là có những cái con ốc với tiếp 8 thì ở đây cái máy này máy này sử dụng tiếp 8 thì chúng ta dùng tiếp 8 thôi ha quý vị ha đây mình tháo rời nó ra rồi bưng nó ra ngoài luôn ở đây là có mình xem ở đây hết ốc rồi ở đây ốc nè đây có con ốc này nữa tháo ốc này ra có con ốc này nữa nè mình phải tháo ra đây luôn à, thì nó sẽ rất là rộng và nhiệm vụ chúng ta bắt đầu làm tháo tiếp tục là cái thằng này cái cái cái cái cái cái cái cái uh, cái chân này đây à, mình sẽ lấy mỏ lết mình tháo ra rất là cứng và là chịu khóa tám cũng được đây hay là quý vị ha tháo nó chờ đợi cho quý vị xem chúng ta tháo rồi chúng ta dùng đồ để chứa ốc lại chúng ta thay lạc mất hết nha quý vị mình mở ra coi phải dùng cái tiếp rồi chứ để thôi cái này nó hơi khó làm xíu giờ là mình sẽ mở này ra luôn ở đây có con ốc nữa của cái van mở cái này ra luôn nha quý vị để chúng ta dễ làm chút xíu thì cái việc mà thay cái chân đế này nó cũng không có gì khó khăn đâu chỉ cần chúng ta tháo tất cả ra hết rồi mình à, ấy ra lại thôi thì mình à, thay cái chân cao su mới vô thì à, à, mình sẽ ấy được thôi mình sẽ làm xong cái công việc này nó cũng không có gì khó khăn ừ. các bạn để ý nha những cái máy nào là nó như thế này nè trong đồng nó cọ nè các bạn thấy không nó rất là sát với cái này các bạn thấy không cái ống đồng với cái cái cái cái cái, cái chân người chỗ này rất là sát nè đó rất là dễ bị cọ và bị cụp ống chúng ta thay nâng cao nó lên nó cạo nó xịt sụp ống một cái là nó sẽ gây cái hiện tượng là xì ga. mình tháo ra hết đây đó ra rồi bây giờ lấy cái ờ, tê mở ra cái thì cái việc này cũng không có gì khó khăn chúng ta chỉ cần mở bung nguyên cái này mình dời cái này ra hết là mình uh, thực hiện được cái công đoạn này thôi bây giờ chúng ta sẽ tháo nha thì cái này này này nè tháo ra ngoài hết luôn tiếp 10 có thể sử dụng tiếp 10 quý vị mở ra rồi tiếp 10 để mà mở cái đầu ra ha đây mở ra hết đây tới đến là cái con đằng này ha chúng ta mở con bên hông này ra rồi sau cùng là cái con bên kia đây chúng ta sẽ mở như thế này ra hết cho nó ra ngoài luôn thì mới tháo làm cái công việc à, thay thế cái chân cao su này được mình tháo này ra quý vị cho cái chỗ này nó dễ làm luôn mình tháo hết nhưng mà các bạn nhớ nha cái dây nào mình tháo là phải theo số thứ tự ở trên đây có ghi nè ở trên đây ghi nè đó SU gì đó SRC thì nó tượng trưng cho chữ C là chung còn chữ ờ, R là chạy dây chạy còn chữ ờ, S đó là dây đề ha thì chúng ta chỉ cần nhớ như thế chúng ta làm thôi thì bây giờ chúng ta sẽ nại nó ra luôn cái này cái thằng mít ở đây ba dây nè đỏ nè đó, đỏ cái này là dây trắng và dây đen nằm bên này dây chung ta lại lên thì chỉ cần xếp theo thứ tự vậy thôi chứ không có gì khó khăn đâu thấy thứ mình làm nó có cái thứ tự có cái dấu hiệu hết trơn rồi chúng ta cũng không có cần phải mà uh, sợ gì nhiều ha lên lại lên cái các bạn coi lên lại ra hết thì lúc này bắt đầu nó trống rồi nè mình làm nó dễ rồi mình chỉ cần uh, uh, mở con này nữa thôi và chúng ta có thể tiến hành làm được rồi tiến hành để mà chúng ta tháo ra và chúng ta thay thì đây là cái công đoạn mà thay chân đế nha quý vị thì thường á, khi chúng ta làm á, ờ, có những cái lúc mà cái cục nóng nó bị ờ, kêu á thì các bạn để ý coi tiếng kêu của nó tiếng kêu như thế nào tiếng kêu mà như là máy cái bằng máy cài á thì cái bằng thay thường là nó ảnh hưởng tới cái bạc đạn của cái mô motor quạt còn cái kiểu mà cọ kim loại với nhau thì thường là cái bệnh nó là liên quan tới vấn đề chân đế con su này thôi thì chúng ta chỉ cần thay đó vậy bây giờ chúng ta dỡ nguyên con này ra và chúng ta thay ha còn con ốc sau lưng này nữa nè đâu đây còn con nè ha đây còn một con này nữa thì các bạn lưu ý nha đây nó còn con này con này nè mở ra luôn chúng ta phải mở ra ngoài hết lật nguyên con ra ngoài thì chúng ta thay thế mới dễ chứ mà mở không hết đó chút xíu thay thế rất là khó phải đảm bảo là tất cả ốc chích ở trong này được tháo rời khỏi hết khỏi cái vàng nóng này quý vị à đây nè đó mình phải tháo cho nó ra hết tất cả luôn à còn con này nữa dở đấy ra ha Đấy, các bạn lưu ý nha bây giờ mình dở bên kia rồi ở đằng này cũng vậy ngay chỗ này nè chúng ta cầm cái chỗ mà cái đầu đẩy của nó mình kéo nhẹ nó lên thôi để coi dưới đây nó còn dính à đây còn con ốc nữa thì chúng ta cần phải tháo ra luôn đây con ốc chỗ này đây nè còn ốc này nữa à, mình phải mở ra hết tất cả thì chúng ta làm mới được đó chúng ta mở ra hết luôn rồi bây giờ mình nhìn nó ra dinh nó ra khỏi cái ờ, cái cái cái cái này rồi ha cái ờ, cái chỗ này rồi ha em bây giờ không thì bây giờ chúng ta nằm như này nè thì khi đó để mà thuận tiện với cái việc này các bạn cho nó nằm xuống mình sẽ tháo từng cái chân đế cao su này ra bắt đầu mình thay cái mới vừa thôi chứ không có gì khó khăn rồi như thế này ha mình sẽ cho nó nằm xuống các bạn nào kỹ á thì dùng cái dẻ mình lót như thế này nè để khỏi móp những cái lá nha quý vị đó mình canh cho nó nằm vào sao mình lót ở trước cái đây nó nằm như vậy là mình cho nó nằm xuống nha đây. cẩn thận đừng có để cho ống đồng nó bị lây nhiều quá rồi bây giờ chúng ta tháo tháo từng cái này thấy không đây là cái chân nó bị hư hết trơn rồi nè cái này có thể bỏ luôn cũng được nè nó chai nó cứng đến mức độ mà nó bám cứng rồi mày thấy không nó cứng luôn nè nó chai nó cứng luôn rồi cần phải thay mới thì uh, chúng ta chuẩn bị cái ba cái chân này ha à bởi mình để vậy thôi không có gì khó khăn cả để ba cái chân này để dây à, chuẩn bị mình sẽ làm thì có thể dùng dao dùng đây là mình ba cái chân mới mình để chuẩn này chuẩn bị đây chúng ta có thể dùng dao hay dùng bất kỳ cái gì đó mình nại ra thôi chứ không có gì khó khăn cả nại mình bỏ luôn để mà mình thay mới vô hoàn toàn để cho đảm bảo là cái độ nhúng của cái cái cái cái lóc này nó nó nó, nó tốt chứ thôi mà mình không biết ý á thì à, mình không biết lý do tại làm sao mà nó cứ chạy mà nó cọ nó kêu thì ờ, cái điều đó là không nên chúng ta phải xử lý cho nó tới tới tới tới chỉ luôn ở đây thì nó mới cần phải gì này ha các bạn xem mình làm này nó hơi khó là coi như đã xong cái phần quan trọng hết rồi là mình phải nại cái lớp cao su này ra nè để chúng ta ba cái chân này đều phải nại ra hết luôn nha quý vị đấy đó mình phải nại ra hết tất cả cho nó chai nó chạy nó cứng ngắt rồi nó chảy luôn rồi nó nóng quá nó chảy hết trơn rồi đó, cao su mà nó nóng mà nó giòn mà nó hư như thế này, thì đâu có thể nào xài được đâu ha mình sẽ thay thế ba cái chân vô hết mình tháo cùng cái hết rồi các bạn sau khi mình đã nại xong hết tất cả vậy ra đồ nó chai nó cứng nè quý vị do lâu năm nè nó chai nó cứng hết trơn rồi giờ chúng ta sẽ gắn những cái mới vô ha mình gắn như thế này thì ờ, chỉ cần lấy cái tay mình đẩy vô thôi cái ngàm trên này nè mình cho nó vô trong này là xong đấy chỉ cần đẩy lên thôi chứ không có gì khó ha thì mình dùng cái vít cái vít dẹp này chứ đừng dùng ờ, vít dít ờ, vít dít ba ke đừng dùng dít dẹp nó lũng nó rách hết thì chúng ta cứ ép từ từ mà lên cái này không vội được đó, mình sẽ ép từ từ một chút xíu là cái xoay như thế này nè đấy mình xoay theo chiều à, kim đồng hồ thì dần dần cái này nó sẽ ăn thôi nó sẽ lên nó dính trên đó mới được đây chúng ta ép từ từ lên thì bây giờ à, quý vị ơi chúng ta đã hoàn tất cái việc mà gắn những cái chân đế này vô nè ha một hai ba xong giờ chúng ta sẽ gắn vào trong đó gắn trong này nè để cho uh, ráp lại bắt đầu mình siết ốc lại coi như là mình đã hoàn tất cái việc mà à, thay thế cái chân đế các bạn thấy nó mục đến độ mà nó giòn mà mình đụng vô nó rớt như thế này nè lâu ngày quá rồi ha mình sẽ gắn vô chúng ta cũng cầm như thế này luôn cầm một tay nằm đây một tay cầm bên kia đó cầm ở đây nè để cho nó nó nó không bị ờ, cột cống của người ta rồi mình đặt vô đặt ba chân vô hay cái gì đây đặt ba chân vô rồi bây giờ chúng ta đặt cái này vô xong rồi bắt đầu chúng ta sẽ gắn dây con ốc trong này lại và gia cố lại như lúc ban đầu coi như chúng ta đã hoàn tất cái việc mà thay thế cái cái cái ờ, cái cái, ờ, cái, cái chiếc đế con su như quý vị đấy nó đơn giản thế thôi chứ không có gì đâu mà tại vì làm nhiều khi trong cái quá trình thao tác á nó hơi lâu một chút xíu thôi chứ thực sự công đoạn nó cũng chỉ thế thôi chứ không có gì đây mình gắn lại cho quý vị coi à, lấy bỏ lông đệm vô chúng ta cũng siết như lúc ban đầu chúng ta mở ra thế nào thì chúng ta siết lại y chang như vậy ha à xong rồi chúng ta dùng một cái tiếp mình siết nhẹ lại tiếp tiếp 10 nha quý vị rồi siết lại cái và rỡ vào đây luôn à, chúng ta cũng bỏ đây luôn đấy thì uh, bắt đầu mình uh, dùng ốc mình siết thế thôi đây ngon lành à lại cho quý vị coi cũng dặn ba con ốc là xong rồi sau đó chúng ta gắn vô chung chà đề giống như lúc nãy mình uh, mình có có có có làm đó thì mình tháo ra sau thì mình làm y chang như thế thôi hai gạn vô chúng ta dặn cũng vừa vừa cứ vừa thôi nha quý vị chứ không có cần phải cứng dữ dằn đâu tại xuống trước này nói để mình là dặn cho nó dễ mà này không có cây nối à, cho nó cứng cứng thôi vừa đủ cứng rồi sau đó chúng ta sẽ gia cố những cái chỗ này nè hồi nãy mình tháo á đây những cái chỗ này hồi nãy mình tháo nè bây giờ chúng ta sẽ dặn ốc lại à, những cái ốc mình tháo ra mình dặn nó thôi chứ không có gì nó nghe ngắn là xong rồi chúng ta bắt đầu dặn cái ờ, dây chung chạy đề như lúc nãy chúng ta đã làm hai các bạn hồi nãy chúng ta tháo dây chung chạy đề làm sao thì bây giờ mình dặn y chang vậy thôi thì uh, trên cái nắp này hồi nãy mình có quy định là dây chung nằm đây nó có cái hình lâu chút xíu mình đặt lại cho các bạn cái xem chung nè à, chạy là đề ở bên này và đây dây chạy tất cả đều ngay ngắn hết trơn rồi rồi nó đã có cái khuôn cái khổ hết trơn chúng ta đặt lại lên mình lấy cái ờ, đặt lên là xong thì hồi nãy mình tháo làm sao thì bây giờ mình làm y chang vậy quý vị ha cũng không có gì mà thay đổi đâu chỉ cần canh chỉnh này cho nó ngay ngắn đàng hoàng là ok ta bắt đầu mình dặn cái đằng sau lưng này hồi nãy mình tháo ốc á mình đem về con ốc đằng sau lưng mình tháo nữa mình dặn lại là, là xong xong ha quý vị ha mình à, còn cái này nữa tháo ra mình chỉnh cái ốc lại nữa nè cái chỗ này hồi nãy mình tháo ra đó bây giờ mình làm cho nó gia cố ngay ngắn lại hết luôn để dàn cho nó đảm bảo cái chất cũ ngon lành vài ba cái đó là xong tại cái máy này cũng không có gì khó khăn chữa chỉnh lại các xong đại khái là rồi mình dặn cái này nó là ngon lành coi như là chúng ta đã trần hoàn nhất tất rồi cái điều quan trọng là ba cái chân đế cao su này chúng ta đã thay xong rồi thì nó sẽ chạy rất là êm thì coi như video đến đây là cũng đã kết thúc rồi mình sẽ đem rồi kia để gắn lại tạm thời đó thôi để làm cái những chủ đề khác cho quý vị xem nữa thì uh, xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã dành thời gian để xem cái video này mình hướng dẫn các bạn cái cách để mà thay chân đế cao su bởi vì uh, khi bị chân đế cao su các bạn biết đó xài tầm khoảng chừng vài năm là bắt đầu nó nóng lóc nó nóng nó dẫn nhiệt nó làm cho những cái cao su của đế nè cao su của lóc nè đó nó mục đến độ mà chúng ta dính cứng vô trong cái lóc luôn mình phải lấy đồ mình nại ra thì sao nó mới thay được ha thì rõ ràng khi mà cái lóc mà nó chạy nó kêu lớn các bạn xem lại coi cái tiếng kêu nó tạo ra từ cái motor quạt hay là nó tạo ra từ cái lóc nó cọ với cái đế của cái ờ, mâm ờ, cái cục nóng này thì chúng ta sẽ tiến hành phải tiến hành thay cái chân đế cao su chứ nếu không nó sẽ tạo cái tiếng ồn rất là khó chịu và chúng ta không thể ngủ được ha ok xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để xem video này hẹn gặp lại tất cả quý vị ở video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại xin chào